Xin chào tất cả anh em Trong đây những anh em nào đã từng phải bán nhà, bán cửa, rơi vào hoàn cảnh nợ nần Vì cái, những trò chơi cờ bạc, trò chơi đỏ đen như là bầu cua, tài xỉu, sóc đĩa Thì đến với video ngày hôm nay tôi xin giới thiệu cho anh em về những công nghệ hoàn toàn mới Giúp anh em có thể chơi, giúp anh em có thể giành chiến thắng trong các trò chơi như là bầu cua, tài xỉu, sóc đĩa Thì như anh em, anh em cũng đã biết trong cờ bạc thì không bao giờ có chuyện đỏ đen Đấy, muốn chơi hay, chơi tốt thì anh em phải có những cái công nghệ tốt nó sẽ giúp anh em đánh chiến thắng trong các trò chơi sân chơi của mình thì hôm nay tôi xin giới thiệu cho anh em đây là bộ sản phẩm mới bên công ty chúng tôi mang tên là máy quét laser đặc tính và hình thức của máy này nó rất là đơn giản nó có thể chơi giúp anh em chơi được là bầu cua này tài xỉu này sóc đĩa này đấy anh em làm muốn làm sao anh em chỉ cần mang vào sân chơi khoảng cách 3 mét đến 5 mét trở lại là nó sẽ giúp anh em là phân tích nó sẽ báo đúng cho anh em để anh em biết trước anh em đặt tiền rồi nhé thì sau đây để không làm mất thời gian của anh em thì tôi sẽ vào test thực tế cho anh em xem để anh em hiểu hơn về cái độ hiệu quả độ chính xác của cái máy này như anh em thấy đây tôi đã chuẩn bị cho anh em một bộ bầu cua đây hột nắp đĩa tài xỉu và xúc đĩa đây thì để trước tiên tôi sẽ test cho anh em là để chứng minh cho anh em đây là những cái đồ hoàn toàn là đồ thường đồ chợ đấy thì tôi đã chuẩn bị cho anh em một thanh đâm châm hút cực mạnh đấy nếu mà đồ làm đồ công chuyện thì khi là gặp cái thanh nam châm này nó sẽ hút rất là mạnh để tôi test cái bát trước cho anh em đây đấy không hề hút anh em nhé không có vấn đề gì cả để chứng minh cho em thấy đây là hoàn toàn là đồ thường đồ chợ anh em nhé đấy không vấn đề cả tiếp tục là qua nắp tài xỉu đây đấy. đấy tiếp tục nâng cái đĩa ừ, tiếp tục cái nắp bột cua đây đấy đây test hột bột cua cho anh em xem này đấy không vấn đề gì cả anh em nhé Thế trước tiên tôi xin test về cái trò chơi sóc đĩa trước cho anh em anh đặc tính hình thù ờ, hình thức chơi sóc đĩa nó như nào bây giờ tôi sẽ test quân đấy tôi sẽ cắt uh, những cái quân bất kỳ để cho anh em xem đây tôi sẽ chọn ra những cái quân bất kỳ để tôi test cho anh em xem chỉ cần anh em có sân chơi và có công nghệ mới này Đấy, nó sẽ giúp anh em giành chiến thắng trong các sân chơi của mình Đấy, ra về với số tiền lớn mà không bị ai phát hiện, không bị ai nghi ngờ đây tôi đã chuẩn bị cho em những cái quân này rất là bình thường tí đấy tí test xong cho anh em thì tôi trực tiếp tôi bóc lại cho anh em xem đấy, hình thức chơi làm sao nó cũng rất là đơn giản thôi đấy anh em khi anh em vào sân chơi anh em mang cái máy này vào anh em xem ở trong cái sân chơi của anh em người ta sử dụng là bằng vị bằng lá bài hay là bằng bao thuốc hay là bằng que đó thì anh em quét bốn cái vị tương tự như vậy ví dụ như bây giờ tôi test cho anh em là bốn cái vị bằng lá bài đây thì đây tôi sẽ chuẩn bị bốn cái vị bằng lá bài khác ở ngoài tôi test cho anh em đấy anh em chỉ cần này khởi động cái máy này lên mặt trước của nó có một nút ấn này anh em chỉ cần ấn nút đấy máy đang trong chế độ quét anh em nhé anh em quét mặt trắng thì anh em quét bốn mặt trắng cho mình đây, em quét này một lá này quét tiếp này hai lá này quét tiếp cho anh em xem này Đấy, anh em quét lần lượt bốn lá cho mình nhé quét tiếp này đấy và khi quét xong anh em quay trở lại mặt trước anh em ấn cái nút thêm một lần nữa nó sẽ trong chế độ lưu đấy anh em chỉ cần mang cái máy này vào sân chơi thôi trong khoảng cách 5 mét trở lại nó sẽ giúp anh em Đấy, phân tích cho anh em và báo dung cho anh em biết và anh em biết cách chơi để anh em đặt tiền rồi anh em nhé đây thì tiếp theo tôi test thực tế cho anh em xem đây thì có tôi sẽ chuẩn bị cái bảng hướng dẫn cho anh em xem về chế độ rung của cái máy này như thế nào để anh em có thể phân biệt được nhé đây như anh em thấy đây lẻ thì anh em đánh một rung hai rung thì anh em đánh chẵn một rung anh em đánh lẻ hai rung anh em đánh chẵn nhé tiếp đây tôi sẽ test thực tế cho anh em xem đấy, anh em khi anh em mang đến cái máy này đến sân chơi đấy những ván đầu khi nhà cái nó sóc máy nó đang trong quá trình phân tích nó sẽ chưa báo ngay cho anh em được anh em đợi được một đến hai ván đấy ván thứ ba thứ tư trở đi máy nó phân tích nó sẽ báo rung cho anh em anh em cứ khi nào máy nó báo rung thì nó sẽ đợi anh em đánh nhá đấy máy vẫn chưa báo anh em sóc tiếp đấy chưa báo sóc tiếp đấy anh em có nghe thấy gì không đấy máy của tôi thì nó vừa báo là một rung anh em nghe chưa đấy, một rung này một rung thì anh em đánh gì một rung anh em đánh lẻ nhá mở cho anh em xem này anh em thấy chưa lẻ ba đen đấy tiếp tục tiếp cho anh em này nhưng mà bây giờ thì tôi sẽ bỏ vào cốc để cho anh em anh em cảm nhận được các nhịp rung của nó nhé đấy, để em cảm nhận được các nhịp rung để anh em có thể phân biệt được đây test cho anh em này một khi mà máy nó đã rung rồi đấy máy nó báo rồi đấy thì nó sẽ báo rung liên tục cho anh em đấy, khi nhà cái xong xong một đến hai giây sau thì nó sẽ báo cho anh em luôn đấy anh em vừa nghe máy báo được không máy báo một rung một rung thì anh em đánh lẻ nhá mở cho anh em xem này anh em thấy chưa ba trắng test tiếp ván tiếp theo cho anh em xem này đấy anh em chỉ cần nghe theo máy anh em vào sân chơi có cái máy này là chắc chắn anh em sẽ là người chiến thắng kiếm được tiền rồi đấy thì vừa làm sao anh em máy báo hai rung hai rung thì anh em đánh chặn nhá này mở bạn mở bát cho anh em xem này đấy đấy là tứ tử anh em thấy chưa test đoán kỷ niệm cho anh em xem này đấy anh em để anh em thấy cái độ hiệu quả độ chuẩn xác của nó như thế nào nhé máy vẫn báo hai rung anh em nhá hai rung anh em đánh chặn nhá bán nhà bán cửa đánh chặn cho anh em xem mở đây đấy, anh em thấy chưa đấy rất là hiệu quả luôn đấy độ chuẩn xác của nó là 100 phần trăm đấy thì bây giờ để tôi sẽ test về cái những cái trò chơi khác cho anh em xem đây thì tiếp theo tôi sẽ test đây để giờ tôi bóc luôn cho anh em xem cho anh em kiểm tra vị luôn đấy rất là bình thường đây để anh em đỡ phải thắc mắc là vị làm hay là vị như thế nào chứ nữa đấy, rất là bình thường Đấy, tiếp theo tôi sẽ test cái trò chơi tài xỉu này cho nhé thì khi vào cái trò chơi tài xỉu này thì tôi đã chuẩn bị một cái cốc nước muối cho anh nhá chuẩn bị cho em những cái hột đấy, để chứng minh cho em đấy đây là hột tượng một chợ nếu mà hột làm một công chuyện chắc chắn khi gặp à, ngâm vào nước muối này nó sẽ chìm anh em nhé thì đây tôi chuẩn bị cho anh tôi sẽ vớt ba con bất kỳ cho anh em xem nhé hột bất kỳ cho anh em để tôi test thực tế cho anh em xem Đấy, tiếp theo tôi sẽ test uh, cho anh em thấy là bằng uh, soi đèn, soi đèn của cho anh em xem nhé. Đây nhìn chưa rất là trong suốt luôn còn khi anh em đến sân chơi mà những cái hột nào hột đục hoặc hột đen ở trong ấy thì anh em không nên chơi nhé anh em thấy chưa rất là bình thường Đấy, rất bình thường rất là trong suốt rất bình thường luôn tiếp theo tôi test tâm châm cho anh em xem này anh em thấy chưa không hề hút luôn <coughs> nguyên lý và cách chơi của máy này như thế nào Đấy, khi anh em chơi xong anh em tắt đi tắt đi thì khi anh em chơi về những cái hột tài xỉu này thì sân chơi của anh em là nếu sân chơi của anh em là chơi ba hột hoặc là chơi một hột nếu anh em chơi ba hột thì anh em quét ba hột anh em chỉ cần quét trước ở nhà đấy những cái hột nó sẽ có những cái cự ly khác nhau 9 10 11 12 ly nhiều loại nếu mà ở sân chơi của anh em mà chơi hột 9 ly chẳng hạn hoặc 10 ly thì anh em cắt hột 9 ly hoặc 10 ly em chỉ cần khởi động cái máy lên này khởi động lên này mặt trước của nó anh em lại ấn cái nút vào chế độ quét đấy anh em quét này quét này một này hai này ba này bốn này năm này sáu này Đấy, anh em kết đủ sáu mặt cho mình kết đủ bao cho mình một này hai này ba này bốn này năm này sáu này Đấy. một tiếp theo này một này hai này ba này 4 này 5 này 6 này Đấy, khi nhà, anh em kết xong anh em lại bật vào chế độ lưu ấn một cái là sẽ trong chế độ lưu anh em chỉ cần mang đến sân chơi là anh em chơi thôi ấy thì bây giờ tôi sẽ test thực tế cho anh em xem cũng là như cái ờ, lúc cũng là như cái lúc anh em chơi sóc đĩa thì anh em mang đến sân chơi thì những bán đầu thì máy nó đang trong quá trình nó phân tích nó sẽ chưa báo luôn cho anh em được và đây là những cái nhịp rung khác nhau để cho anh em phân biệt được anh em biết là để anh em biết anh em cách chơi nhé Đấy, tài thì hai rung và xỉu thì một rung Đấy, anh em chỉ cần phân biệt anh em nhớ những cái nhịp rung của nó là anh em đến sân chơi anh em có thể chơi được rồi Đấy, máy nó vẫn chưa báo thì tôi sóc sóc tiếp cho anh em nhé chưa báo sóc tiếp nhé đấy anh em có nghe gì không rất là êm máy trên tay tôi nó vừa báo là hai rung hai rung thì anh, em đánh gì hai rung anh em đánh tài nhá mở cho anh em xem này Đó này thấy chưa anh em thấy chưa 11 điểm tài à không 13 điểm tài nhá sóc tiếp cho anh em xem này đấy sóc mạnh sóc nhẹ gì đều được hết đấy em nghe này đấy máy của tôi trên tay tôi lại báo hai rung hai rung thì anh em đánh gì hai rung anh em vẫn đánh tài tiếp nhá mở cho anh em xem này anh em thấy chưa đấy bốn năm sáu tài đây, bây giờ tôi sẽ để vào cái cốc nước này cho anh em phân biệt được để anh em chơi sóc tiếp cho anh em xem này đấy, sóc nhạy sóc mạnh sóc nhẹ gì đều được hết anh em nhé đấy, bất kể ai làm cái cũng được đấy, anh em cứ làm tay con này em có thể đánh được rồi thì vừa rồi máy nó vẫn báo hai dung hai dung thì anh em đánh gì hai dung anh em đánh tài nhé Đấy, bán nhà bán cửa đặt vào tài này mở cho anh em xem này ở này anh em thấy chưa đấy 11 điểm tài đây tôi test bán kỷ niệm cho anh em xem này đấy bất kể ai làm cái cũng được sóc mạnh sóc nhẹ gì đều được hết anh em nhé máy vẫn báo hai rung đấy hai rung thì anh em đánh gì hai rung anh em đánh tài nhá mở này em thấy chưa 563 em thấy chưa test tiếp cho anh em bán nữa này đấy để anh em có thể thấy được cảm nhận được cái độ hiệu quả của nó ra như nào độ chuẩn xác của nó là một trăm phần trăm nhé máy vẫn báo hai rung hai rung thì anh em vẫn đánh tài mở cho anh em xem này anh em thấy chưa 11 điểm tài đấy tiếp theo tôi sẽ xin test cái trò chơi bầu cua cho anh em nguyên lý của trò chơi bầu cua tài xỉu sóc đĩa này nó cũng chỉ đơn giản thế thôi đây bây giờ tôi sẽ test tôi sẽ chọn ra ba con bất kỳ để tôi test cho anh em tôi sẽ chọn ra ba con bất kỳ nhé đây đấy rồi tôi sẽ kiểm tra lại những cái hột nắp cho anh em để anh em thấy này đây hoàn toàn bình thường anh em nhé đấy hoàn toàn bình thường luôn không hề hút luôn test lại cái nắp cho anh em xem này hoàn toàn đồ bình thường đồ xanh chín hết anh em nhé test cho anh em xem thì tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách chơi cái môn bầu cua này thì bây giờ nếu anh em vừa chơi xong thì anh em lại tắt đi nhé khi anh em tắt máy đi là nó sẽ xóa toàn bộ những cái gì mà nó đã lưu trước đấy đi đấy bây giờ anh em chuyển sang chơi bầu cua nếu xong sân chơi của anh em và chơi bằng hột giấy thì anh em quét bằng hột giấy còn trong sân chơi nào của anh em mà chơi hụt là bằng hụt xốp hụt mút đấy thì anh em quét bằng hụt mút nhá đây như tôi là tôi chơi bằng hụt giấy này hụt giấy thì bây giờ tôi sẽ chọn ra một hụt giấy bất kỳ để tôi test cho anh em anh em lại khởi động máy lên đây khởi động máy lên anh em ở đằng trước là có cái nút ấn đấy anh em ấn để sẽ sang chế độ quét đây anh sẽ sẽ quét từng con một tôi sẽ có cái bảng hướng dẫn cho anh em hiểu đây đây những cái nhịp rung khác nhau để anh em có thể phân biệt được như anh em thấy đây bầu là không rung cua một rung ngắn tôm một rung dài cá hai ngắn gà là rung hai dài nai rung ba ngắn bây giờ tôi sẽ quét lần lượt như là bầu này bầu này cua này Đấy, tôm này ừ, cá này gà này nai này Đấy, khi quét xong anh em lại ấn nút lưu đấy là chỉ cần anh em mang đến sân chơi thôi đấy máy nó sẽ phân tích nó báo đúng cho anh em nó báo cho anh em để anh biết trước anh em đặt tiền rồi đây thì giờ tôi sẽ test thực tế cho anh em xem vẫn là như cái hai trò chơi trước đấy khi anh em đến sân chơi nhà cái nó sóc máy nó đang trong quá trình phân tích nó sẽ chưa báo rung cho anh em ngay được đấy, anh em đợi một đến hai ván hoặc là ba bốn ván gì đấy máy nó phân tích xong nó sẽ báo rung cho anh em nhé đây, tôi cầm trên tay tôi cảm nhận cho anh em để đánh cho anh em xem luôn này chưa đúng sóc tiếp này <coughs> đấy máy rung uh, máy nó vừa báo tôi là rung một rung ngắn anh em thấy chưa một rung ngắn này anh em đánh cua nhá đây một rung ngắn này anh em đánh cua mở cho anh em xem này mở đây hai con cua anh em thấy chưa đấy tôi test bắn tiếp theo cho anh em xem sóc mạnh sóc nhẹ gì đều được hết bất kể ai làm cái cũng đều được hết anh em nhé đấy thì máy nó vừa báo cho tôi là hai rung dài đấy hai rung dài liên tiếp đấy hai rung dài thì anh em đánh gà nhé đây mở cho anh em xem ở đây anh em thấy chưa một con gà thì bây giờ tôi sẽ để cái máy vào cái cốc đây để cho anh em cảm nhận được anh em chơi nhé anh em có thể cảm nhận được anh em đánh sóc tiếp cho anh em này đấy anh em cảm nhận máy nhá khi nhà cái không sóc nữa thì nó sẽ báo cho anh em luôn thì máy nó vừa báo cho anh em là một rung ngắn một rung ngắn anh em vẫn đánh con cua nhá mở cho anh em xem này đấy, anh em thấy chưa rất là chuẩn xác luôn đấy test ván nữa cho anh em xem đấy anh em cứ nghe theo máy anh em đánh anh em đặt tiền thôi à, khi ra về anh em sẽ là người chiến thắng mà không bị ai phát hiện rồi đấy phải tầm khoảng 1-2 giây sau hoặc 3-4 giây sau thì máy nó sẽ báo cho anh em luôn nhé đấy máy nó vừa báo là gì anh em máy nó vừa báo là hai rung ngắn hai rung ngắn thì anh em đánh cá nhé đây bán nhà bán cửa tôi đánh cá cho anh em xem này mở cho anh em xem này em thấy chưa một con cá rất là chuẩn xác luôn test bán kỷ niệm cho anh em xem này đấy anh em chỉ cần nghe thôi máy này anh em có thể đánh được rồi đấy máy bây giờ là máy ờ, không báo không báo thì anh em đánh gì đấy không báo dung thì anh em đánh bầu nhá mở cho anh em xem này đây không báo thì anh em đánh bầu mở này anh thấy chưa hai con bầu rất là hiệu quả rất là đơn giản luôn đấy một khi anh em đã cầm cái máy này vào sân chơi là nó sẽ báo hoàn toàn chính xác cho anh em